Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là kênh uh, à, Tiến bóng đá nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em và đưa lên các mã kèo ở uh, hai cái trận đấu tại cúp C1 châu Âu nha anh em. Đó thì uh, hiện tại uh, các giải đấu hạng Anh tạm thời dừng lại tầm uh, 2 3 ngày để nhường sân chơi cho cúp C1 cũng như cúp C2 châu Âu nha anh em. Đó thì trong cái video này Tiến sẽ nhận định trước cho anh em một cái trận đấu tại cúp C1 châu Âu, đó chính là trận đấu giữa Man City với cái thằng Bayern Munich. Đó thì uh,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 để có được cái đề xuất từ YouTube thì anh em mới có thể tìm kiếm được cái kênh YouTube của Tiến nên em xem để anh em tham khảo về các mã kèo tại uh, uh, các cái cuộc đối đầu với nhau các hấp dẫn trong uh, cái giải đấu cúp C1 này, đặc biệt là đến cái giai đoạn là cúp uh, uh, tới cái giai đoạn mà mà mà lượt trận tứ kết rồi đó anh em. Đó. Thì ok, anh em có thấy hiện tại Man City đang chấp Bayern Munich với mức chấp là 0.75 rồi 0.5 này, rồi một hòa cùng với 0.25 cả trận. Đấy à, còn mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.75 ba hòa 2.5 và 3.25 ở hiệp 1 thì Man City cũng ờ, được xếp với mức kèo trên khi được thi đấu trên sân nhà với mức chấp trước cái thằng BM với 0.25 ờ, cùng với 0.5 đó và tài xỉu hiệp 1 là 1.25 cùng với một hòa thì đây là các mã kèo chấp cả chặn hiệp 1 cũng như là mã kèo tài xỉu hiệp 1 với mã kèo tài xỉu cả chặn anh em có thể tham khảo thấy mã nào hợp ý hợp mã với anh em anh em có thể đầu tư nhé đó còn không thì cứ coi hết cái video này của tiến xem những cái nhận định phân tích của tiến nếu như mà hợp ý trùng máu anh em thì anh em có thể vào đó thì tiến cũng xin giới thiệu thêm đây là cái trang cái trang mà mà tiến đang uh, quảng cáo cũng như là đang chơi anh em nói thẳng là như vậy đó những anh em nào mà thật sự muốn chơi trên cái trang như tiến đó những anh em nào mà đang muốn chơi trên trang chưa biết cách chơi chưa biết cách đăng ký chưa tìm được một cái trang chơi uy tín đó thì cứ liên hệ ngay với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là có thể liên hệ với Tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này. Đây anh em ấn vào cái phần mô tả ở video thì sẽ thấy được bốn cái nền tảng đó chính là uh, link Facebook, đường link Telegram này, đường link fanpage với đường link TikTok. Anh em chỉ việc ấn trực tiếp vào những đường link này là sẽ ra những cái kênh chính thức của Tiến để anh em có thể liên hệ. Đó còn không thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 711 346 nhé. Ok thì Tiến cũng muốn giới thiệu thêm với anh em là là để có một cái trang chơi như Tiến thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái internet banking gọi là chuyển khoản online đấy anh em nếu như anh em muốn có một cái trang chơi đầu tư như Tiến như hiện tại chủ động cầm cái trang để chơi có nhiều mã kèo để mình đầu tư đó ví dụ như mà anh em thấy cái trận này hai này nó mạnh quá mà mã kèo Man City chấp uh, là đúng nhưng mà cũng khó dành cho Man City có thể thắng bay em trận cầu này thì anh em khoan hết vào cứ để trận đấu diễn ra 15-20 phút gì đó xem diễn biến như thế nào để kèo hạ xuống xem chân hay đội đá ra sao lúc đó anh em vào cũng chưa muộn đúng không vì anh em cầm một cái trang để chơi anh em rất là chủ động trong việc mà lựa chọn các mã kèo mà mình chơi chứ không phải như à, anh em chơi báo trước ba bốn tiếng bên ngoài qua thầu qua cò đâu anh em chơi như vậy rất là lỗ không ví dụ như thằng Man City chấp nửa một ở ở cái mã kèo này đi bỏ một ăn 0.93 nhưng nếu mà nó đưa cái mã này ra ngoài cho anh em mấy thầu nó cho anh em ăn ở cái mức là bỏ không chấp cũng chấp 0.75 luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là bỏ một ăn 0.7 0.8 mà thôi đó mắc like rất là nhiều đúng không anh em thua thì miếng thầu còn nó lại được cái hoa hồng từ anh em nữa anh em thắng thì nó cũng được cái like từ anh em chơi như vậy thì thì mình đường nào cũng là người lỗ hết đó tốt nhất cứ cầm một cái trang chơi như tiếng có cắt nhiều mã kèo hay còn mã kèo gốc mã kèo thẻ nữa này nọ nữa anh em nhưng mà tiếng nhận định trận đấu này khá là sớm để có được cái đề xuất từ youtube ấy để anh em có thể tìm kiếm tham khảo cũng như là biết cách vào trang đó biết đến tiếng để có thể tiếng có thể giới thiệu cho anh em những cái trang chơi uy tín cho nên tiếng cũng nhận định khá là sớm nên chưa có được nhiều cái mã kèo như kèo thẻ kèo gốc nhưng chắc chắn với anh em trận đấu này diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng 12 thì trong vòng ngày 11 tháng 4 thôi thì nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo khác cho anh em chơi như mã kèo thẻ kèo gốc này rồi đặc biệt là mã kèo chấp hay tài xỉu nó cũng ra thêm nhiều mã hơn cho anh em chơi đó ngoài ra còn có mã kèo bàn thắng đầu bàn thắng cuối này lẻ chẵn này rồi cả hai đội ghi bàn hay là chỉ một đội hay là không đội nào ghi bàn đó rất nhiều mã kèo hay cho anh em chơi luôn thấy không anh em đó tiếng cũng xin nhắc lại nếu như anh em muốn có một cái trang chơi uy tín như Tiến đó muốn Tiến giới thiệu cho anh em cách chơi trên trang như thế nào thì bắt buộc anh em phải có cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking đó có chuyển khoản online anh em hoặc là anh em có xài cái ví Momo thì anh em có xài những cái nền tảng đó thì cứ liên hệ ngay với Tiến Tiến sẽ hướng dẫn anh em cách tạo một cái trang để chơi tạo tài khoản trên trang cách đặt cược này cũng như là nạp rút như thế nào đó về cái trang này thì tiến cũng nói sơ qua là nó nạp rút cực nhanh luôn anh em cái trang nó nó là uy tín hàng đầu châu mà đó thì nếu như mà anh em thật sự cần thật sự muốn chơi trên một cái trang này thì cứ liên hệ ngay với tiến đó thì tiến sẽ giúp đỡ anh em nếu như anh em đạt đủ cái điều kiện tiến đã nói có có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking còn những anh em nào mà uh, những anh em nào mà mà muốn chơi trên trang mà hay nhắn tin với tiến hỏi được ừ, cái trang này có uy tín hay không rồi sợ nạp được mà rút không được này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì hết đó mình sợ thì đừng có chơi đúng không sợ thì đừng có chơi mất thời gian nhau lắm tiếng không có rảnh phải ngồi giải thích với mấy anh em đâu đó anh em cần thì tiếng giúp chỉ cho hướng dẫn chơi cách chơi rồi cách tạo tài khoản cách vào vốn cách rút lãi ra sao thôi còn nếu sợ quá thì đừng có liên hệ tiếng không có thời gian nhiều để hỗ trợ tất cả anh em đâu tiếng chỉ hỗ trợ những anh em nào mà thật sự mà cần thiết đó tin tưởng thì thì tiếng giúp thôi ok cho anh em thì đó là cái cách mà để để tiếng hướng dẫn cho anh em đó để uh, uh, hạn chế cái việc mà nhiều anh em cứ hỏi là cái trang có uy tín hay không này nọ đấy đó nếu tin tưởng muốn chơi thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp nha thì quay lại với cái ờ, video này đó trước khi mà đưa lên cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về những cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nha anh em đây thì nhìn vào cái ờ, màn hình anh em có thể thấy được đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho các anh em tham khảo nha. Trước tiên là Man City ra sân với cái sơ đồ là 3241 này, cái tiền đạo cấm cao nhất của Man City đó chính là uh, Eden Haaland. Đó, công quái vật Haaland này đang có phong độ cực kỳ cao luôn nha anh em. Còn ngoài ra có bộ tứ hỗ trợ cho thằng Haaland này rất là uh, phải nói là một bộ tứ thi đấu cực kỳ hay như là thằng Gundogan này, đó Gillis này, rồi cái Bay này, đó rồi Mares này đó cái mặt độ đôi ờ, bộ bộ tứ của Man City lẫn cái thằng tiền đạo cấm Eden Haaland công quái vật này nó thi đấu cực kỳ tốt đó và thêm một phần nữa là được thi đấu trên sân nhà nữa nên cái mức kèo chấp hiện tại cũng khá là cao dành cho Man City trước Bayern đúng không anh em cho dù Bayern không phải là một cái đội bóng yếu đó Bayern cũng là một cái đội bóng cực kỳ khó chịu đứng đầu hàng đầu châu Âu luôn nhưng mà thi đấu trên sân nhà Man City lại bị Man City chấp đến 0.75 thậm chí là có mức kèo chấp 1 chấp 1.25 luôn đó thì về đội hình của cái thằng à, Bayern thì đây BM sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 tiền đạo cấm cao nhất của BM đó chính là Thomas Muller à, và cái bộ ba hỗ trợ cho cái thằng Muller này đó chính là uh, Kinley Coman này cùng với uh, Musiala và Sadio Mane đó thì Tiến cũng xin nhắc lại đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nhé nên Tiến chỉ nói sơ thôi anh em không cần bận tâm quá nhiều về cái đội hình ra sân này đâu vì chắc chắn trước giờ bóng lăn nó sẽ thay đổi rất là nhiều đúng không anh em đó thì tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái tình hình uh, lực lượng của hai đội này đó về Man City thì gần như là có đầy đủ đội hình là ờ, mạnh nhất không có sự vắng mặt đáy tiếc nào đó chỉ chờ coi Pep ờ, Guardiola sẽ tung ra cái sơ đồ nào chơi với cái chiến thuật nào trước Bayern để có được một cái kết quả có lợi ngay trên sân nhà mà thôi đấy còn về đội khách Bayern thì có đến 4 cầu thủ chấn thương trong cái trận đối đầu này đó chính là uh, Lucas Hernandez này hay là Neuer này cũng như là là uh, à, Martitel này đó ngoài ra còn cái trường hợp của cái thằng mà Chobo Motin thì nó đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ở cái cuộc đối đầu này đó thì đây chỉ là những cái mà mà dự đoán của các chuyên gia đưa ra thôi anh em nên uh, cũng chưa chắc là cái thằng này nó có thể ra sân nữa đúng không lỡ như mà một trong ba thằng này là đã bình phục có thể ra sân rồi sao có trong trường hợp của Chubo Martin cũng có thể là chưa bình phục thì các chuyên gia chỉ đọc uh, uh, tin tức này nọ cũng như tiếng thôi đó rồi đưa ra những cái đội hình này cho anh em ờ, nhận định tham khảo bàn tán về nó thôi đó muốn chắc chắn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ khi mà có được cái đội hình chính thức ra sân lúc đó thì tiếng sẽ sâu kèo nó kỹ hơn cũng như là biết được hai đội chơi với cái chiến thuật nào đó chơi với sơ đồ nào lúc đó thì uh, ờ, ờ, tiến mới dễ dàng đưa lên những cái kèo mà chuẩn dễ ăn dễ hút nhất cho anh em có thể kiếm lãi để anh em có thể vào bờ đó vì vậy mà tiếng hay nói là khi mà có đội hình ra sân chính thức biết được cái lối chơi sơ đồ của hai đội biết được những cầu thủ quan trọng nào chơi đó cầu thủ nào dự bị thì lúc đó tiếng sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn đó tiếng nói mã kèo chuẩn hơn là vì lý do như thế nha anh em còn tiếng cái này trận này thì tiếng lên cho anh em khá sớm chưa có được cái đội hình chính thức đó chỉ là những cái gì mà anh em có thể tham khảo thôi cho nên uh, uh, tiến mới nói đây chỉ là mã kèo mà mà mà ý kiến riêng của tiếng đó cho anh em tham khảo không có gì chắc chắn hết vì hiện tại chưa có đội hình chính thức đúng không anh em chưa biết được thông tin hai đội nó chơi ra sao chơi với sơ đồ nào thì sao mà dám chắc mã kèo đó nó chuẩn được đấy thì ok anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai thằng này nhé đây anh em Man City thì nó đã bắt bại liên tiếp 9 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó với tổng cộng là 8 chiến thắng một trận hòa với tỷ số một đều trước cái thằng Leipzig đó một đều trước cái thằng Leipzig ở cái trận ờ, lượt đi tại cúp C1 châu Âu nhưng sau cái chặng lượt đi uh, chặng chặng ờ, vòng 18 uh, ờ, vòng 16 đội với xin lỗi anh em sau cái chặng vòng 16 đội uh, hòa một điều trên sân nhà của Leipzig thì ở cái trận lượt về Man City trên sân nhà đã hủy diệt cái thằng Leipzig này với tỷ số cực kỳ đậm luôn đó tỷ số 7-0 một cái tỷ số có thể nói là là uh, đi vào lịch sử của Man City trước Leipzig đúng không anh em đấy thì bên cạnh đó những trận thắng còn lại của Man City cũng rất là đậm trước các đối thủ nhờ 4-1 trước Bournemouth này 3-0 trước Brighton City tại cúp FA này hay là 20 trước Newcastle rồi 10 trước Crystal Palace đấy rồi 60 60 trước Burnley và mới đây nhất mới đây nhất ở hai trận cầu gần đây nhất tại ngoại Anh thì Man City đã lần lượt ờ, có liên tiếp hai chiến thắng với tỷ số 4-1 đó trước Liverpool cùng với Southampton thì ờ, cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt cũng như cái hàng công lẫn cái hàng phòng ngự của Man City đang thi đấu cực kỳ một form ăn ý với nhau luôn em nên chắc chắn bay em cũng sẽ à, có một cái chiến làm khách đầy thử thách ở trong cái trận đấu đầu này đó đặc biệt là khi mà Man City đang có một cái phong độ ổn định cũng như một cái lối chơi cực kỳ khó chịu này đó cả công lẫn thủ đều thi đấu cực đều với nhau luôn cực ăn ý với nhau luôn đặc biệt là cái phong độ của con quái vật là à, Erling Haaland nó đang lên cao nữa đó chắc chắn sẽ là một cái ngồi nổ khiến cho cái thằng bay em có thể à, à, mất nhiều công sức để à, uh, có thể ờ, mà kiềm chế được nó đúng không anh em đấy thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ của cái thằng bay em này cùng với tiếng nhé đây bay em hiện tại nó chỉ có 3 trận thua và tổng cộng là 7 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì ba cái trận thua của bay em đều là thua với cách biệt chỉ là một bàn thôi nha anh em như trận thua 23 trước uh, uh, Mönchengladbach này nhưng trận thua này thì bay em đã phải chơi thiếu người đó 10 đấu 11 với cái thằng Manchester United và phải nhận tỷ số 23 à, và tiếp theo đó là hai trận thua đó chính là trận thua 1-2 trước Leverkusen cũng như là một cái trận thua 1-2 trước cái thằng Facebook tại cúp quốc gia Đức và Bayern cũng đã chính thức bị uh, cái thằng Facebook này loại khỏi cái giải đấu cúp quốc gia Đức luôn nha anh em. Đó cái mục tiêu của Bayern hiện tại chỉ còn là cái giải đấu uh, cúp C1 châu Âu cũng như là cái ngôi vô địch tại Bundesliga mà thôi. Đó, thì xét về phong độ Bayern đã không làm tốt được như cái thằng Man City ở cái thời điểm hiện tại anh em có thể thấy rõ ràng qua những cái thông số trong cái ờ, phong độ 10 trận gần đây nhất đúng không anh em đó nhưng không phải vì lý do này mà anh em đánh giá yếu hơn Bayern anh em nên nhớ Bayern là một đội bóng cực kỳ mạnh và bản lĩnh khi mà được thi đấu ở tại châu Âu cũng như là là tại cái giải đấu ờ, Bundesliga giải đấu vô địch quốc gia Đức đó đội hình của em cũng cực kỳ chất lượng nha anh em toàn những ngôi sao mà thôi nói cho nên sẽ không có gì chắc chắn ở trong cái trận cầu này đâu à, anh em đừng có vội vào các mã kèo mà tiếng chuẩn bị đưa lên làm gì hết tiếng nói thẳng là như vậy tốt nhất cứ đợi mà có đội hình ra sân chính thức ấy trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng lúc đó tiếng sẽ soi kỹ lại xem cái lối chơi của hàng này chơi như thế nào tiếng sẽ lựa chọn một cái mã kèo mà nó phù hợp nhất để anh em có thể đầu tư đúng anh em hiện tại thì tí nữa tiếng sẽ lên những mã kèo chỉ là tham khảo ra anh em cân nhắc trước khi vào nhé đó thì ok à, quay trở lại cái việc phong độ của hai đội thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội ở trong cuộc đối đầu này thì đây anh em có thấy này Man City có 4 trận thi đấu trên sân nhà gần nhất nó đều giành chiến thắng đó nó đều giành chiến thắng trước mọi đối thủ và trong đó có 3 trận nó giữ sạch lưới luôn và ghi được đến tổng cộng là 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước cái thằng Liverpool ở trận cầu vừa rồi ờ, với chiến thắng 4-1 mà thôi một thông số phải nói cực kỳ khủng của Man City trước mọi đối thủ luôn đó trong vòng có 4 trận thắng mà nó ghi đến 19 ờ, ờ, bàn một thông số quá khủng đúng không anh em còn về đội khách Bayern thì nó đã có những cái chiến làm khách không được ờ, ổn cho lắm khi mà chỉ có được 3 chiến thắng và phải nhận đến hai thất bại ở năm chiến làm khách gần đây nhất thì đây cũng là một cái kết quả khó có thể chấp nhận dành cho uh, một cái đội bóng phải nói là hàng đầu châu Âu đúng không anh em đó đội hình toàn sao thôi mà lại thua trước những câu lạc bộ được đánh giá yếu hơn rất là nhiều đó như trận thua 2-3 trước Manchester United này cũng như trận thua 1-2 trước Leverkusen đấy thì xét về phong độ Man City đều nhỉnh hơn cái thằng em nha anh em về lực lượng đội hình thì chưa chắc đâu cho dù là là Man City sở hữu những cái cầu thủ rất là chất lượng như là uh, Kevin De Bruyne hay là Haaland đó đặc biệt là cái thằng Mahrez và uh, Rodri nè cũng như là là uh, Gilip đang chơi rất là thăng hoa ở mùa giải nội ở mùa giải gần đây đó nhưng mà về BM thì sao BM thì tuy Thomas Muller mới bình phục chấn thương cái phong độ chưa được tốt cho lắm nhưng về những cái trận cầu quan trọng tại cúp C1 châu đó những cái trận cầu đỉnh cao thì chắc chắn Thomas Muller vẫn là một cái nhân tố cực kỳ quan trọng cho BM trong cái trận cầu này đúng không anh em ngoài ra còn có Sadio Mane này đó có nhiều cái kinh nghiệm chinh chiến tại Liverpool ở ngoại hạng Anh và sau khi chuyển qua BM thì Sadio, Sadio Mane cũng thi đấu cực kỳ thành công luôn nha anh em đó và đang nâng cao thêm cái cái khả năng cái trình độ chơi bóng của mình tại cái đấu trường mới đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái thằng uh, à, à, BM này khi mà đối đầu với Man City đúng không anh em đó cùng với đó là có còn có cái sự mà xuất sắc của uh, Coman này cũng như là là bộ đôi chung vệ uh, uh, Kimichi này đó hay là Gotka này đó nói chung cái đội hình này rất là khó để dự đoán một chiến thắng dành cho đội nào cho nên anh em đừng có nhìn vào cái mã kèo chấp cao quá là anh em vào cái đội chủ nhà đó ví dụ như Man City chấp cái thằng BM này cao quá anh em kết Man City anh em nghĩ là nhà cái sẽ cho nó một cái chiến thắng nó đánh giá một cái chiến thắng nó quá cao nên anh, anh em đầu tư vào nó khi mà anh em chưa tìm hiểu được cái đội hình chưa biết được cái thông tin chính thức anh em chơi như vậy chỉ là ở mức hên xui thôi 50 50 thôi tốt nhất là không nên chơi như thế nha anh em ok thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này nhé đây thì trong lịch sử đối đầu thì à, ở ba trận đối đầu nhau gần nhất nha anh em ba trận gần nhất thì Man City nó có được hai chiến thắng và một thất bại trước cái thằng Bayern Munich đó thì có trong ba trận đối đầu nhau gần nhất thì trong đó có một trận à, thuộc cái giải đấu chính thức thì Man City cũng đã thắng Bayern ngay trên sân nhà của Bayern với tỷ số là 3-2 còn hai cái trận còn lại là mỗi trận là là hai trận còn lại là Man City có một chiến thắng trước Bayern cũng ngay trên sân nhà của Bayern trong cái khuôn khổ giao hữu nha anh em vào tháng 7 năm 2022 cũng mới đây thôi đó còn về Bayern đã có một chiến thắng 1-0 trước Man City cũng đã rất là lâu rồi anh em cách đây cỡ chừng uh, ờ, 7 ờ, năm rồi đó vào trận giao hữu tháng 7 năm 2016 đấy thì với những gì Tiến đã phân tích cũng như phong độ của hai đội cực kỳ uh, tốt chỉ riêng về cái thằng Bayern chắc chắn là nó không sẽ không thể so sánh với Man City ở thời điểm này nó lẫn kể cả, cả sân độ ờ, phong độ sân khách sân nhà hay là ở các trận đấu gần đây nhất tuy nhiên với phong độ chỉ là mà Bayern nó kém hơn cái thằng Man City một ít thôi chứ không phải là là Bayern nó nó chỉ kém toàn bộ trước mọi đối thủ ở cái mùa giải này nha anh em đó còn xét về lịch sử đối đầu thì Man City cũng có phần lợi thế hơn đó với hai thắng một thua trước Bayern chắc chắn thì những cái yếu tố này cũng giúp cho Man City một cái phần nào đó có sự tự tin trong cái cuộc đối đầu trước Bayern đặc biệt là được chơi trên sân nhà ETH của mình nữa đúng không anh em đó và trên sân nhà ETH thì, thì Man City lại chiến thắng liên tiếp 4 trận đấu đó và chỉ thủng lưới một bàn trước Liverpool thôi và ghi được tổng cộng đến 19 bàn thắng thì Tiến cũng nghĩ là trận cầu này sẽ thi đấu uh, uh, kiểu như thi đấu cởi mở đó anh em và sẽ có nhiều bàn thắng diễn ra đó một là kết quả hòa còn hai là có một chiến thắng tối thiểu dành cho Man City theo tiếng là như thế đó Ok thì với những gì tiếng đã phân tích cũng như mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này mã kèo chấp cực kỳ cao thì tiếng lại uh, không dám đưa cho anh em vào cái mã kèo chủ nhà hay là mã kèo đổi khách BM gì cả đó vì chắc chắn với mã kèo này nhà cái đánh giá một chiến thắng dành cho Man City phải nó cực kỳ cao luôn đúng không anh em cho nên nếu như anh em nằm Man City thì anh em sẽ an tâm hơn một tí nhưng về cái lối chơi của bay em hùm xám nó cũng rất là khó chịu không có dễ ăn cái thằng bay em đâu anh em bay em là một đội bóng hàng đầu châu âu anh, anh em nên nhớ cái việc đó đấy nhưng nhưng mà nếu anh em mà nằm bay em thì anh em lại bị gung giò đúng không bị gung tay gung chân nó gì hẳn là thằng man city này nó chấp quá cao mà chơi trên sân nhà của nó nó đang có phong độ cực kỳ hay nữa cho nên tốt nhất tiến có hai cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu này hai cái mã kèo cực kỳ dễ thắng dễ hấp luôn đó đầu tiên đó chính là anh em đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đây thì anh em có đã thấy nè cái mã cả hai đội cùng với bàn hiện tại nhà cái chỉ đưa ra cái mức là bỏ một ăn 0.54 mà thôi có nghĩa như anh em đánh 10 củ anh em sẽ ăn lại được 5 củ tư đó ăn rất là ít vì cái tỷ lệ mà hai đội nổ bàn thắng ở trận đấu này rất là cao đó vì thế nếu như mà anh em muốn ăn cao ở trận cầu này anh em có thể đợi bóng lăn đó đợi bóng lăn từ 15 ờ, 20 phút gì đó chắc chắn thì đầu đầu trận hai đội nếu như mà chơi kiểm soát thế trận với nhau đó chơi kiểm soát vào chân nhau thì anh em có thể đợi 15 20 phút đó 15 20 phút mà kết quả vẫn còn giữ nguyên không không anh em đầu tư liền cho tiến vào cái mã cá đội cùng ghi bàn lúc này cái kèo này chắc chắn nó sẽ lên tầm 1.8 à, 1.9 gì đó đó lúc đó ăn sẽ cao hơn đúng anh em mà nếu như hai đội là có bàn thắng sớm thì mình bỏ cái kèo này thôi không có gì quan trọng hết đúng không và anh em nào mà tin chỉ có một đội có bàn thắng trong cái trận đấu này thì anh em cứ đầu tư cho tiến vào cái mã một đội ghi bàn với cái mức ăn cũng khá là cao đó bỏ một củ ăn hai củ tư ví dụ như thế bỏ một ăn 2.40 tỷ lệ ăn khá là cao à, đó thì ok Tiến vẫn chốt cho anh em duy nhất đó chính là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn có thể đợi 10 15 phút gì đó đợi kèo lên anh em vào để ăn cao tí nha thứ hai là anh em vào cho Tiến là cái tài đó cái tài 2.75 ở cái trận cầu này thì anh em nhớ nha vào 2.75 thôi hiện tại thì mức kèo là 1 ăn 0.78 thì anh em cũng có thể đợi trận cầu này diễn ra tầm 10 15 phút gì đó đợi cái kèo này nó tăng lên tầm ăn 95 ăn đủ gì đó với mã là 2.75 thì anh em đầu tư ngay cho tiếng hoặc là anh em kiên nhẫn nếu anh em kiên nhẫn mà thấy nó diễn ra thế trận mà nó nhàn nhã nó ít bàn thắng thì anh em có thể đợi 20 phút luôn đó đợi 20 phút khi mà kèo này chỉ còn hai trái rưỡi mà thôi thì anh em đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là hai trái gửi đợi hai trái gửi nó tăng lên tăng 8 thôi là anh em vào là vừa đúng không anh em đó ok thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau nha đây đầu tiên là cả hai đội cùng ghi bàn ok cho anh em mã đầu tiên là cả hai đội cùng ghi bàn mã thứ hai là anh em đầu tư cho tiến vào tài 2.75 ft đấy thì đây là hai cái mã kèo mà tiến cho em anh em trong cái trận đối đầu này tiến sẽ không dám cho anh em mã kèo chấp của hai thằng này vì Man City lẫn bm đều là những đội bóng mạnh hàng đầu châu Âu rất là khó có thể đón một chiến thắng dành cho hai này ở trong cái trận cầu rất là quan trọng tại cúp C1 đó đúng anh em cho nên với cái mã kèo hiện tại anh em đầu tư cho tiến vào mã kèo tài 2.75 cùng với mã là cả hai đội cùng ghi bàn đó chính là hai mã kèo có thể nói là hợp lý nhất ở cái thời điểm hiện tại mà tiến có thể đưa ra cho anh em tham khảo đó ok thì nếu như anh em kết anh em thấy ưng ý trùng máu hợp ý với anh em thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy chỉ đơn giản vậy thôi thì tiến cũng đang có bệnh trong người anh em tiến vẫn cố gắng lên video đó tiến đang bị khen tiếng nhẹ tiến vẫn cố gắng lên video để nhận định cho anh em tham khảo các mã kèo nên nếu có gì đó mà nói lấp dấp hoặc là à, hơi khó nghe thì anh em cứ ờ, thông cảm cho tiến nha vì tiến đang bệnh anh em ờ, thông cảm cái điều đó nha tiến cũng không có muốn mà nói chuyện khó nghe để cho anh em à, không có hiểu rõ về nội dung đâu đó vì cái giọng của tiến đang bị càng vì tiến nhận định cho anh em những trận đấu gần đây nó nó hơi bị nhiều ấy cho nên cái giọng nó hơi càng chút xíu ok thì uh, Tiến cũng xin nhắc lại những mã kèo này chỉ là ở mức tham khảo mà thôi hợp mã chung ý cho anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy còn những cái mã kèo chuẩn hơn chắc chắn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn tầm một hai tiếng đồng hồ đó cách một hai tiếng trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy mã kèo lên nhóm vì lúc đó tiến nắm được cái đội hình ra sân chính thức biết được cái lối chơi của hai đội chơi như thế nào lúc đó tiến sẽ đưa lên mã kèo nó chuẩn hơn đó đúng không anh em biết được lối chơi biết được sơ đồ biết được độ đội hình của hai đội có những cầu thủ nào à, quan trọng không thể ra sân thì lúc đó mình sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều đấy cũng như cũng như là à, tiến sẽ đẩy trực tiếp những cái mã kèo gung đó mã kèo gung trực tiếp mã kèo gung trực tiếp trong trận cho anh em chơi đó đặc biệt là hai thằng này là hai đội bóng mạnh đúng anh em hai đội bóng lớn xin lỗi anh em đây chặn cầu này à, hai đội bóng lớn đấy và cái hàng công của nó cực kỳ thi đấu cực kỳ thăng hoa tại giải ờ, Bundesliga thì có Bayern đang đứng đầu về cái thành tích ghi bàn cũng như Man City đó đang đứng nhất nhì tại ngoại Anh về cái thành tích ghi bàn của mình đúng không chắc chắn là trận cầu này sẽ rất là cởi mở cho nên rất dễ xuất hiện những cái kèo gung kèo gung ở đây thì chơi như thế nào những anh em nào chưa biết thì cứ vào cái nhóm của Tiến đó tiến sẽ cho kèo gung trực tiếp lên nhóm và hướng dẫn anh em chơi anh chắc chắn anh em sẽ thích cái mã kèo gung này vì nó rất là dễ ăn đấy ok thì tiến cũng nói lại lần cuối cùng mã kèo hiện tại chỉ là những mã kèo tham khảo trước giờ bóng lăn anh em có thể tham khảo có trước khi vào thấy hợp trùng thì vào không thì thôi đó còn những mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn một hai tiếng đồng hồ còn những anh em nào mà muốn vào nhóm của tiến hoặc là à, anh em đang thua tha sao bờ đó muốn gỡ gạt muốn cùng đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất cùng với tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhé cũng như những anh em nào mà mà mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng vẫn chưa có một cái trang để chơi như tiến chưa có một cái trang như thế này đó và anh em đang tìm một cái trang uy tín để chơi anh em tin tưởng tiến thì tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cũng như cách đăng ký trên trang để chơi đó hướng dẫn từ cách đặt cược cách vào vốn cách rút nạp như thế nào cực kỳ uh, uh, nhanh và gọn đó tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy đó anh em có xài cái đó hoặc là anh em có xài sử dụng cái ví momo thì anh em nếu mà có những cái điều kiện đó tiến sẽ lập tức hỗ trợ cho anh em cái cách tạo tài khoản trên trang để chơi ok cho anh em anh em thật sự cần thì hãy liên hệ cho tiến nha còn nếu như mà anh em mà sợ bị lừa này nọ có nhiều anh em hỏi tiếng ừ nhắn tin hỏi sao uh, sợ nạp được mà rút không được rồi sợ bị lừa thì đừng có liên hệ làm gì hết sợ thì thôi đừng có nhắn tin chứ sợ mà nhắn tin để làm gì đúng không nếu như mà thật sự tin tưởng muốn chơi thì hãy nhắn tin tiếng sẽ hỗ trợ còn sợ quá thì thôi đừng nhắn tin tiếng cũng không có rảnh mà giải thích cho anh em nghe đâu đấy ok tiếng cũng sẽ ờ, không nói nhiều về cái video này video này cũng dài rồi đó nếu như mà anh em yêu quý tiếng thì hãy để lại cho tiến một cái like ở cái video này một cái like nó không có tới đâu anh em anh em ấn like cái là được đấy ngoài ra anh em bình luận về cái tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa Man City với Bayern Munich ở cái trận tứ kết lượt đi này thì tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà dự đoán ờ, dự đoán mà sớm nhất và chuẩn nhất nhanh nhất tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản ngân hàng nhé anh em đấy và à, anh em cũng đừng quên anh em cũng đừng quên là để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó trước tiên là cái kênh tiếng soi kèo cũng như thứ hai là cái kênh tiếng bóng đá nha anh em đó thì tiếng chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé